tại vì hiện thì em cũng đang ở um, những cái môi trường nó có cái công viên ấy thì cái công viên là cái uh, lớn nhất mà em quyết định là em chọn cái dự án cũng như là em cũng biết là có những cái tiện ích xung quanh như là sân gót ờ, rồi bệnh viện quốc tế cũng ở gần đấy còn ở đây thì em thấy là cái mức đầu tư nó cũng vừa phải với mình và cũng như là nó có đầy đủ những cái tiện ích không có khác gì và sau này ví dụ như giao thông này kia nó rất là thuận tiện Ờ, cũng chỉ khoảng tầm 20 20 phút 30 phút rồi cũng đã tới rồi Sài Gòn rồi là đáng